ơi Thì các bạn đang thấy nè là hiện tại là xung quanh mình là đang rất là nhiều cái thành viên của Hero Team luôn các bạn ơi Nhưng mà có một tin buồn nha đó chính là hơi clip hôm nay là sẽ thiếu anh Dịch nè với lại là anh Siro nha các bạn Bởi vì á là anh Dịch bị bệnh mất tiêu rồi các bạn ơi <laughs> Anh Dịch bệnh rồi mình thương anh Dịch quá các bạn ơi Nhưng mà thôi không sao thiếu anh Dịch thì mình vẫn phải quay clip cho các bạn xem thôi Không thôi là không có clip cho mấy bạn fan của mình xem thôi đúng không Ok thì hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau làm gì đây anh em ơi Các bạn có thấy cái gì đằng sau lưng mình không Đây mình sẽ cho bạn xem nha Tan tan tan tan Nè đố mọi người Đây là cái cái cái gì mọi người biết không Có ai biết không uhm, Cái này là cánh cổng Cánh cổng hả à. nhưng mà Nhưng mà cánh cổng này là cánh cổng gì Simi biết không cái này cánh cổng tiktok được không bởi vì đúng rồi nè mọi người nhìn nè đây là một cái cánh cổng và ở trên đây đang có cái chữ tiktok nữa bạn ơi đó có ký hiệu của tiktok nữa nè có nghĩa đây chính là một cánh cổng tiktok các bạn ơi và hôm nay mình sẽ cùng với hero team cùng nhau vào trong cánh cổng này các bạn ơi mà mấy bạn mấy bạn biết cánh cổng này sẽ dẫn chúng ta đến đâu không đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người luôn nha đây chính là một cánh cổng sẽ dẫn chúng ta đến nhà tù tiktok nghe ghê không ghê hả ghê không ghê không đó ghê ghê ghê ghê ok thì cái nhà tù tiktok này á thì chúng ta sẽ vào đó để chúng ta gọi là tham gia một cái trò chơi mini game chính là vượt ngục khỏi cái nhà tù tiktok này mọi người có muốn chơi cùng với mình không hả mọi người có muốn chơi không wow, nghe hay thế hay không hay dữ à, ok ok vậy thì ngay bây giờ mình sẽ cùng với các thành viên của hero team chúng mình sẽ cùng nhau gọi là vượt một nhà tù tiktok nha anh em ok còn đợi gì nữa nào bây giờ chúng ta cùng nhau đi thế nào à, bây giờ à, đầu tiên thì à, chúng ta gọi là nhường cho con gái trước đi ha cay ok rồi Đúng mọi rồi, người vào trước đi thì sao phong vào trước đi thôi ôi sam vào kìa rồi sim vào timmy vào rồi camui vào đi camui vào rồi nè ủa gì vậy xem sao xem quay quay lại vậy <laughs> gì vậy không, nhầm được yeah. rồi vô đi tới lượt Kairon á mình nhường con gái trước mà nhường Kairon á ai à, ok ok rồi hết hồn mấy bạn ơi mình tưởng Kairon móc súng rồi Kairon kêu mình vô trước chứ giật hết cả mình <laughs> ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vào nhà tù tiktok thôi nào anh em ơi um, một hai ba hay à ok mấy bạn ơi wow Hóa ra đây chính là nhà tù tiktok sao Trời ơi, ủa sao nhìn nó đẹp quá vậy ta Trời ơi, trời ơi, mấy bạn coi nè Ở chỗ này có tấm bảng tiktok nè bạn ơi Wow, wow, wow Ơi Simi, tính ra là mình thấy ừ. Simi rất là hay chơi tiktok luôn á Simi có thích cái nhà tù này không À, tôi biết là tôi thích TikTok nhưng mà tôi không thích ở tù <laughs> Không thích ở tù hả? À? à ok à. ok Nhưng mà đâu phải đâu, chúng ta đâu phải là đang ở tù đâu Chúng ta chỉ là đang vượt ngục thôi mà Thì đây chính là nhà tù TikTok các bạn ơi Bây giờ mình sẽ cùng với thành các thành viên của Hero Team cùng nhau gọi là vượt ngục cái nhà tù này nha Ok ok Rồi, để mình lại đây mình xem coi Thì đầu tiên để xem coi nha, ở chỗ này nó có cái rương gì nè Đâu để mình xem coi coi ừ. Wow, cái này là gì đây? kiếm mấy bạn ơi wow có kiếm này có kiếm nè mọi người mọi người lại lại lại lại đây một kiếm cho wow, kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm cài cài cài cài lấy đây cài lấy kiếm đi Wow mấy bạn ơi Mấy bạn coi nè Cái cây kiếm đúng ngầu luôn anh em ơi Trời ơi cây kiếm nó dài y hệt như kiếm của mình luôn á <laughs> ờ, à, Vậy vậy Kiếm của tôi cũng dài Giống như kiếm ông vậy đó Ê, bạn bạn bạn bạn bạn Vậy cay vậy cay kiếm nó giống như cái màu tóc mình quá bạn Nhìn nè nó giống màu tóc mình quá à Đâu màu tóc của bạn là màu trắng mà Còn cái kiếm màu đỏ mà À Ồ vậy hả? À, giống ờ, ừ, đúng rồi. Giống màu áo mới đúng, áo cài mấy màu đỏ nè. Đó, ok ok. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đứng ở ngay cửa sổ này nhìn qua kia coi Ui, ui mọi người ơi, mọi người coi kìa khủng long mấy bạn ơi wow khủng long màu vàng ui uh, yeah chúng ta sắp tới sẽ sẽ chiến đấu với khủng long mấy bạn ơi hóa ra nhà tù tiktok cũng có khủng long nữa hả ok ok đi qua đi qua ok để mình qua trước dạ, cho không ơi, không ơi, không ơi. ui gì chị khủng long này màu vàng đúng rồi có khi ăn là vịt ừ biết đâu khủng long màu vàng là fan của anh dịch thì sao đúng không ôi Ê, khoan, khoan các bạn ơi trời sao mình thấy con khủng long này dễ thương mà tại sao các bạn lại nhận tâm các bạn giết đó đem lại gần coi ê ê nó quýnh mình nè trời nó quýnh mình nè chứ dễ thương cái gì ui mọi người ơi quýnh nó đi mọi người quýnh nó đi trời ui tính ra mấy con khủng long nhìn to ghê ha wow bây giờ mình chỉ nè mọi người tập trung quýnh một con đi xong chết nó mình quay qua mình quýnh con tiếp theo hiểu không đó, ờ, con ok, cái tập, tập, tập, tập trung giết một con này, mọi người ơi mọi người ơi mọi người có để ý không mấy con khủng long này nhìn nó to to vậy thôi mà nó đi chậm quá <laughs> chậm rì luôn á không cắn tụi mình ơi ừ. không ai nói nó không cắn sim lại gần thử coi nó có cắn không ừ, rồi xong <laughs> mèo simmy đã giết cây ron simmy cây không bị khủng long giết mình nhưng sim bị à. sim giết cái sim rồi <laughs> rồi ok giết được hết mà nói nè ủa rồi à, có ai lượm được gì không ờ sam kìa ô một cục kim cương nè đâu camui đâu Ồ, Camu cũng được hai cục kim cương nè là ba cục kim cương. Wow. Vậy chúng ta có thể chế ra được cho chúng ta cái cần gạt các bạn ơi. Đó, ba cục kim cương là sẽ chế được cần cần gạt nha. Ok, bỏ cần gạt vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua kia coi tiếp theo là con gì đây. Ui, khủng long bay các bạn ơi. Wow. Bên phòng bên cạnh là mấy con khủng long biết bay nè. Wow wow wow. Ok ok, mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? À, trời ơi, trời trời bạn ơi. Rồi ok, đi qua phòng tiếp theo nha. Ui, trời ơi, nhìn kìa Khủng long nó bay kìa Ui, nó đang bay lại gần mình Coi chừng nha, coi chừng nha ui ui ui ui ui sammy ấy e, ấy e à chết tôi rồi mọi người ơi khủng long nó cắn cái đầu tôi to đùng luôn à trời ơi khủng long này sao tụi mày dễ thương mà tụi mày mất chạy quá vậy trời ơi à. bám kia nó bám một đống kia trời trời đông quá vậy ơi à. nó đang chỉ theo tôi nè cứu tôi với à e, à à à lưu lưu điểm hồi sinh cho mọi người lưu lưu điểm nha ờ đúng rồi quên mất lưu điểm hồi sinh từ từ để tôi lại tôi lưu điểm hồi sinh đã lưu nè ok chém nó em mày hả khủng long ui ui ê da bọn nó chích em đau quá à trời à, rồi xong chết queo em luôn rồi chị camui ơi oh. <laughs> trời ơi nó không có cắn tôi không ơi tôi không biết tại sao nữa à chắc chắc là do timmy nhiều mỡ quá cho nên nó không thèm cắn timmy á nó sợ cắn timmy nó bị gãy nó bị gãy kim á <laughs> ok ờ quýnh đó quýnh đó ủa mày mày ơi mọi người mọi người có để ý không mấy con rồng này nó bay vậy thôi nhưng mà cái cánh của nó để im cái cánh nó không không hề à, không hề gọi là động đậy luôn á kỳ vậy ta <laughs> kỳ đấy lũ tộc con nó chưa chưa biết cách sử dụng á trời nó rồi, rồi xong mình lỡ giết giết chết Sammy luôn mày ơi <laughs> rồi xin lỗi Sam nha xin lỗi Sam nha ơ tôi xin lỗi em à trời ơi mấy bạn ơi mình lỡ quýnh Sammy chắc tí nữa Sammy nó giết mình luôn quá ok ok rồi giết của nó nào mày mày hả mày ok ok trời ơi mấy con này nó bay cao quá làm sao mà giết được đây giá như bây giờ có anh siro thì ảnh đã nhảy lên ảnh giết bọn nó được rồi ok ơi okay. này nó đây này này ờ, ờ, ờ. mày hả mày mày ui, đông quá đông quá mình có cách rồi bạn ơi bạn ơi mình có cách rồi bạn ơi bạn nhìn mình nè nè nè nè nè nè nè nè quýnh đâu quýnh đâu mày nè mày cái đó sắp bay hả ghê vậy này mày mày nè mày nè cô quýnh từ đó cô quýnh từ đó không rồi xong không quýnh từ nó luôn ơ <laughs> nhưng mà không sao mình cũng có được ba viên kim cương rồi nè vậy chúng ta cũng mở cửa được rồi qua đây mọi người qua đây qua đây thôi cãi mấy con này đi mấy con này nó bay cao quá không thèm quýnh nó nữa ok để mình chế ờ, gọi là cần gạt nha chế nè rồi rồi coi tiếp à, ok, coi tiếp theo là gì đây <gasps> oh <gasps> Trời ơi Ui. Con rồng gì mà to vậy, vậy? Ui, rồng ba đầu không ơi Rồng ba đầu hả cái, đâu, đâu đâu đâu coi Thiệt thiệt nó ba đầu không Đâu tôi qua tôi coi coi nó có ba đầu không Ui nó có ba cái đầu luôn bạn ơi Trời ơi Thôi mọi người ơi tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ kết thúc video tại đây nha Tôi không dám giết nó đâu Cái gì vậy <laughs> Con này Nhưng mà con này là rồng ba đầu đó Quýnh lại không lại lại lại bây giờ ca mui dẫn đầu ca mui dẫn đầu đi đi đi ok đi, ok rồi qua luôn qua luôn kiếm cầm trên tay đâu kiếm đâu phong kiếm, kiếm đâu nè kiếm nè kiếm nè rồi ờ, ok vậy giờ trời ơi mọi người ơi mọi người nhìn nè nó to đùng nó luôn vậy ui ui nó oh phun lửa God. con này biết phun lửa nha ui rồi chết simi luôn trời đâu đẹp hồi sao nha mọi người cảm ơn quên kìa ôi trời ơi nó, nó chỉ cần cắn một cái thôi là là chết luôn nó phun cục lửa là chết queo luôn á rồi rồi tới lượt Kairon chết rồi simi chết luôn à, trời sao con này à, khỏe vậy <laughs> Ủa, nó đâu rồi ủa đâu rồi ủa, sao nó chết queo rồi ủa sao ủa à tôi hiểu rồi các bạn ơi con rồng này nó rất là ngu luôn nha mấy bạn biết sao không nó phun lửa mà nó tự nó phun trúng vô người nó xong nó chết luôn <laughs> hợp lý trời ơi vậy là coi như là con rồng này nó tự giết nó luôn bạn ơi trời ơi con rồng này nó ngu gì đâu luôn á nó ngu ấy là ngu luôn trời ơi hay ghê vậy là chúng ta không cần đụng với nó mà nó cũng tự chết luôn <laughs> ơi <laughs> mà khoan sao cái nhà tù tiktok này nó nó tôi thấy nó nó, nó dễ quá ta trời dễ ẹt luôn á <laughs> <laughs> ok rồi bây giờ mình sẽ chế ra cần gạt nè rồi ơi con rồng ơi mà khoan cái này cũng cũng đúng ha tính ra là mấy cái hàng nó, nó càng to thì nó càng yếu á đúng không mọi người đúng không nó càng đúng to rồi. sát thì nó người ta thường nói là gọi là nó to sát thì nó yếu xìu á chẳng làm được gì hết trơn á ok rồi để coi coi phẩm tiếp theo là gì đây ờ wow ủa Ủa khoan tại sao phòng tiếp theo tôi lại không thấy một con khủng long nào hết vậy ta Kỳ vậy Ồ Đâu để tôi Để đi có qua nào là nó nó ở dưới ra vào. Ôi ôi có cái ông nào ở đây nè cay Cay ơi có ông nào ở đây nè Ôi chào bác con chào bác nha chào bác trời ôi bác bác cầm gậy bác định hù ai trời bác định ơi ừ, trời trời trời hình như cái ông này ông vô hại ông, ông không quýnh bằng mình cay ơi thôi không sao đâu à, à. cái gì vậy tự nhiên tự nhiên cái này không phải là ông quýnh nha cái này là ai ai chém tôi rơi xuống dưới á tào lao quá à bà sammy bà sammy bà đánh ông chém nó trời ơi sammy tự nhiên cái ông này ông không quýnh mà sammy quýnh mình té xuống dưới chết luôn bạn ơi sammy kỳ vậy ok lưu điểm hồi sinh nè bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm sao để vượt qua cái lava này đây à đây bên đây có đường nè trời ơi đi bằng đường này qua cái qua qua trước đi đâu ra để, mình qua trước. à cái gì vậy ủa cái gì ủa gì bị lóc tàn hình hả đâu đâu đâu rồi xong sim té rồi ca mui té luôn rồi xong sammy té luôn đó té hết đi chết hết luôn rồi tôi giận tôi giận tôi giận tôi giận tôi giận thôi tôi giận thôi ok từ để tôi xem coi chỗ này là lóc tàn hình hả trời vậy làm sao mà qua được đây ờ à, mọi người ơi tính ra tính la ông Kairon ổng bơi qua luôn mày ơi ủa sao cái Kairon bơi qua được vậy <laughs> mình cũng không biết nữa ủa rồi làm sao qua đây trời ơi ủa? trời à tôi biết cách rồi chúng ta có con à, có con ngựa có con ngựa này nè mọi người tính ra mọi à, người có ừ, thể cưỡi cưỡi con ngựa này mọi người đi qua mà nè ừ, đó chỉ có những người nào mà giàu giàu như bọn mình á mà có có có có thu cưỡi thì mới mới cưỡi qua được đúng không anh em chứ ai mà nghèo như sammy với lại camui làm sao mà qua được thôi hai người đi bên đó luôn nha mình mình không biết tại sao nhưng mà mình bơi qua được cái bãi này luôn vậy <laughs> bơi qua được hả ờ làm cách nào để bơi qua được ta à tôi biết rồi bây giờ, bây tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi đây đây đây tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi đây tôi chỉ cho nè Bây giờ nè Sammy với lại Camui chỉ cần nhảy xuống đây tự tử hiểu không Sau đó xong rồi hai người sẽ bấm cái phần tiếp tục á Là hai người sẽ được tạo một cái bộ giáp Đó thấy không Hai người sẽ được tạo một cái bộ giáp Và hai người sẽ có thể gọi là bơi lên được Đó thấy không Camui qua không cần qua luôn rồi nè Đó thấy không mọi người chỉ cần gọi là tạo được bộ giáp là mọi người có thể qua được đó thấy không bây giờ mình mình có cái giáp này nè mình không hề bị chết các bạn ơi quá đơn giản đúng không ok ok Map tiếp theo cũng không có khủng long mấy bạn ơi. Ha vậy là may mắn rồi, không sao không sao. Qua qua qua qua. Qua qua qua mọi người qua đây. Không rộng có, có rộng vô, à. Vô vô vô vô vô vô. Vô. cái gì vậy? Cái gì, cái gì vậy Timmy? Trời ơi, chắc là do Timmy mập quá cho nên Timmy chen vô không được á, Timmy bị té xuống lava luôn mày ơi à, không phải đây là giận giận giận giận giận giận timmy ơi giận giận giận trời mình mới chơi timmy mập có xíu timmy móc dao timmy rồi chém mình các bạn ơi đó thấy không mấy bạn đừng có mà dại dột mà chơi timmy mập nha thôi timmy giết các bạn luôn á ok lưu điểm hồi sinh nè rồi bây giờ tiếp theo gì đây ô oh, chỗ này là cần phải bắt cua hả wow ok bắt cua lên đầu mấy con rồng này đúng không vậy thì mình cũng làm được ok mọi người ơi bây giờ hãy xem phòng bắt cua cho mọi người xem nè ấy đó, ok. Số okay. Nghĩa là đây ờ. nó thi bắt cua. Không và cái đó ai sẽ là người thắng cuộc, ai sẽ okay. là người chết. Ai để em solo với cái đó. Để xem coi phòng với cái đó ai mạnh hơn. Hey. Yeah, mình qua trước cái đó rồi. Bạn ơi, qua cùng lúc bạn ơi. Không, không qua trước, không qua trước. mà. Ok rồi. À, sao cái đó của mình? à, dạ em biết à, này thì quýnh mình nè <laughs> ok rồi giờ nhảy xuống đây nè mình đã lấy được ba viên kim cương rồi bây giờ chúng ta sẽ chế cần gạt nha ok ok chế cần gạt nè rồi bây giờ xem uh, phòng tiếp theo là gì đây không biết phòng tiếp theo là gì ta ờ uh, wow, lại là một con rồng nữa à, không con này là con khủng long mới đúng con khủng long màu đỏ ôi Kairon ơi khủng long màu đỏ kìa fan fan fan Kairon nó Kairon ron qua đi fan, fan, mình để mình vô cái nói chuyện coi rồi ok được rồi nó nó nó giết mình không ta tôi không biết nữa khủng long này nhìn nó màu đỏ nhưng tôi tôi thấy nó cũng hơi hung dữ á nhưng mà tôi nghĩ nó là fan ron nó không sao đâu để mình vô trước để mình vô okay. trước này rồi. mọi người nhìn mình nè vô à, ê bạn chào bạn lâu ngày không gặp chào bạn nha à. rồi mọi người mọi người có để ý không để để để ý không con này nó quấn theo kiểu là nó nó, nó dùng cái đuôi nó quất quất quất á mọi người coi nè ờ... đâu đâu timmy timmy thử thử quấn nó coi timmy timmy thử quấn nó coi ok mày hả mày à từ từ từ từ đó thấy không wow con này nó quýnh theo kiểu là nó dùng cái đuôi nó quất mấy bạn ơi trời ơi rồi ờ, ok À quên quên quên quên quên <laughs> Quên quên quên Rồi cứu cứu cứu Timmy cứu Timmy Ok Mày hả khủng long màu đỏ Khủng long màu đỏ màu xanh màu tím màu vàng màu hồng gì tao cũng giết hết mày hiểu không Quýnh nó rồi Tôi gần hết máu rồi ừ, ừ. Cứu lên mọi người Cứu à? lên cứu lên Trời đã tiêm phong Ủa Ủa Nani có đé Hai Anh em ơi tính ra nha là mình gọi là mình vượt ngục cái nhà tù này á mình không bị khủng long giết mà mình tàn bị đồng đội giết không à, anh em ơi trời ơi trời cái này người ta <laughs> đúng là có câu gọi là sao ta không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò là có thật mấy bạn ơi trời ơi kim cương rồi đâu đâu kim cương đâu rồi ok cảm ơn cái đó wow có kim cương rồi có kim cương rồi bây giờ chúng ta cùng nhau qua nhà tù tiếp theo nào không biết nhà tù tiếp theo là gì vậy ta ừ, à đâu để xem coi hình như nhà tù cuối cùng mấy bạn ơi ơi ơi bên kia có con gì ta mọi người ơi mọi người dành con kèm đó quen quen mình thấy nó quen quen nha quen quen lắm đúng không ủa cái con gì mà nó cầm kiếm nhìn quen quen ta đâu để mình mở cửa mình qua mình xem thử nha có khi nào nó sẽ kêu hasagi hasagi hả ủa con gì mà kêu hasagi ta à con Yasuo à, à nhầm nhầm Yasuo các bạn ơi tại sao lại gọi là con Yasuo trời đây chính là Yasuo các bạn ơi đúng rồi đúng rồi ở ờ, Timmy bây giờ bà thử bà bà quýnh Yasuo cái coi quýnh quýnh quýnh quýnh bằng tay không thôi bị gì á Phong ơi, nó cứ cạ cạ vô trong bức tường làm gì sao Ây, <laughs> ôi, ôi, nó cũng có kiếm nha Ôi, nhìn kia, Wow, ở Timmy Timmy đứng im, Timmy đứng im coi coi coi coi coi coi coi nó quýnh sao. Ui nó cũng có kiếm nha mọi người. Ui nó chém nè, Ui nó chém nè, Rồi xong chết Timmy luôn. <laughs> rồi tới lượt nó chí Sammy bạn ơi. Rồi Sammy chạy, Sammy chạy. Sammy Sammy Sammy thử thử thử đứng im coi coi. Coi coi nó cái con da su nó chém sao. Nhìn kìa mấy bạn xem nè. Đó ui. wow.

Ok, Timmy đang solo Yasuo và Timmy chết queo wow. luôn bạn ơi. Timmy gà, <laughs> Timmy gà quá. Xong luôn rồi, tới lượt ai đây? Ai? Ok để tôi. Ok. À, Sin... Vậy? Xin Sam hả? Ok, cho hai chị em tôi đi. Quýnh đi. Ok, để xem coi Yasuo quýnh như thế nào đây. Ui, ui. Chém nè, ừ. ui Yasuo. Rồi xong chết Sammy rồi. Ôi, rồi còn còn à. Simmy. Ui, rồi xong chết simi luôn. Mày của ta. Để mình solo với đó. Mày mày mày mày mày đánh mày gái đâu mày. Mày a a mày mày mày đánh mày gái đâu, đánh mày gái đâu, đánh mày gái đâu. Rồi, rồi xong chết cay Kairon luôn. Vậy là bây giờ còn ai? Còn ca Camui hả? Rồi ca Camui đi. đây Đây đây đây đây ca để đây ca Camui nè ca mui à đấy đánh nhau đánh nhau ca mui múa ca mui múa ca mui múa da xua bạn ơi ui ui trời ơi bạn ơi da xua nó múa kiếm ghê quá trời bọn mình có kiếm da xua cũng có kiếm nha mà da xua gọi là đúng là thần kiếm luôn hết chém kinh gì đâu luôn á, ok bây giờ tới lượt phong nha hãy xem phong đây phong sẽ solo da xua nhưng trước tiên là phong phải lại đây phong phong lưu điểm hồi sinh đã phong quên mất ok lưu điểm hồi sinh nè rồi thằng da xua kia Bây giờ sẽ đến lượt Bây giờ sẽ đến lượt trận đấu sinh tử của ta với người nè Gia Xua Để xem coi ta với người ai mới chính là thần kiếm thật sự à, Hãy xem đây à, ờ, Để đây, ở đâu rồi rồi Ủa mày chạy đâu vậy Ok Hãy xem đây À nó dám chu đích vô mặt mình các bạn ơi Con này nó xem thường mình các bạn ạ à. Mày hả Tới đây Sa Yeah Cha cha Mày mày mày mày mày mày mày mày Cố lên tụi mày Cố lên tụi mày Solo Yasuo Ê ê từ từ từ Tôi tôi hơi mệt tôi hơi mệt Solo Mọi người im lặng nhìn Phong solo với Yasuo và cái <laughs> chết luôn Rồi sao Phong chết luôn Trời ơi Thôi anh em Bây giờ không solo gì nữa Bây giờ bọn mình nhào vô quýnh hội đồng đó luôn Hội đồng đó năm đánh một nè Mày hả mày Làm sáu đánh một luôn chứ Mày mày năm gì sáu đánh một không trộn của mày mày mày hả mày mày mày Yasuo hả mày tưởng Yasuo mày mạnh lắm hả mày Ôi chết xin lỗi cái đòn mình lỡ quýnh cái đòn này Yasuo nè <sighs> Mệt quá cuối cùng cuối cùng. à ôi làm được máy khoan à ok cảm ơn sim à nhầm dạ, à, đúng rồi tim ok bạn ơi mệt quá cuối cùng thì hero team bọn mình cũng tiêu diệt được thằng gia Yasuo rồi Hàng này nó khỏe gì đâu các bạn ơi trời ơi bọn mình quýnh một lúc mấy mấy người quýnh một mình nó mà cũng quýnh không lại luôn mệt ghê luôn á ok ok bây giờ mình đã có được mấy khoen nè chúng ta cùng nhau khoan bức tường và đi ra ngoài thế nào ok ok để mình xíu ơ bức tường này sao nó cứng vậy khoan lâu gì đâu luôn á ok nhanh lên không ơi nhanh lên đợi em xíu em phải cho em thời gian chứ em khoan xong bức tường rồi bọn mình cùng nhau vượt ngục nè ok trời lâu quá Bụp. rồi ok một cục rồi nè từ từ chị cá mui này à chị giỏi chị khoan đi trời ơi chị biết là khoan lâu lắm không đi rồi ờ, khoan đi à chào tí <laughs> thấy ông cũng lâu y hệt em có khác gì đâu xạo xạo cá mùi gà cá mùi nước bể đặt xạo xạo ok đây okay. xong rồi đây rồi ok chui ra nào Ôi, trời ơi bạn ơi Hôm nay Hero Team bọn mình vừa có một trận đấu cực kỳ highlight Solo với Yasuo bạn ơi Đó nhưng mà nói chung thì à, đúng là không thể nào mà solo thắng được Yasuo Yasuo rất là mạnh bạn ơi Bọn mình chỉ là những thằng nhóc con thôi làm sao đánh lại Yasuo được đúng không anh em <laughs> Ok còn bây giờ thì mình nghĩ bọn mình đã vượt ngục khỏi được nhà tù tiktok của Yasuo các bạn ơi Và nếu như mà bạn thấy thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè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 TV và sạc hashtag Mini World để ủng hộ cho mình nha Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau Bye bye, yêu anh em, bye nội, tạm biệt Tạm biệt đó mọi người, tạm biệt đi Bye bye, bye. Ok, à, bye bye, à, bye, bye.